Chúng con cũng cầu thỉnh chư thiên chư thiên thần hộ pháp đồng lãi lâm đàn tràng bảo hộ cho khóa lễ tụng kinh của chúng con được chu viên hoàn mãn. Nam mô Thượng Gia Hộ Bồ Tát, Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát, Nam mô Vân Lai Tầm Bồ Tát Ma Ha Tát. xưng ờ, dương ờ, cùng ờ, tam tham nơi ức kiếp không cùng tận Phật nhà chúng sinh thành thường rộng lặng ơi à, đạo à, cảm thông à, không thể nghĩ bản ơi lưới để châu vi đạo tràng ơi mười phương phật bảo hào quang sáng ngời phước ờ, bảo ờ, tòa thân con ờ, ảnh hiến nơi cuối đầu xin thể nguyện quý ai chi tâm đánh lễ à nam nhã mô tần à, hứa không biết à, pháp giới quá hiền à, vị lai thập phương chư phật tôn pháp hiền thánh tăng thường trụ nam mô như lai ưng cúng tranh biến trì minh hành túc thiên thế thế gian dài vô thường sĩ điều ngữ trường phú thiên nhân sư phật thế tôn nhất thiết cung kính nhân tâm kính lễ trí tâm đành lễ ơi à nam na mô tỳ ba thi phật à, chi à, tâm à, đảnh lễ ơi à nam mô tỳ ba thi phật ơi chi tâm đảnh lễ ơi nam phi phật chi à, tâm đảnh à, lễ ơi à, nam mô thi khi phật chi tâm đảnh lễ ơi nam mô thì sa phu phật chi tâm đảnh lễ ấy à. nam mô tỳ sa phù phật ơi à, chi à, tâm đảnh lễ ơi nam mô câu lưu tôn phật ơi chi tâm đảnh đảnh lễ ơi à nam na mô câu a na hàm na mâu a ni phật chi à, à, tâm à, đảnh lê ơi à nam à, à, mô ca diếp à, phật trí tâm đảnh lễ ơi à nam mô ca diếp phật ơi trí tâm đảnh lễ ơi à ca mâu ni phật chi tâm ma đảnh lễ ơi nam mô thích ca mâu ni phật ơi chi tâm đảnh lặng ờ, tôn ờ, phật Ôi, trí tâm đảnh lễ ơi ờ, nam mô di lặc tôn phật ơi trí tâm đảnh lễ ơi nam dược sư lưu lý quang vương phật trí tâm đảnh lễ ơi nam mô dược sư lưu lý quang vương phật chi tâm đảnh lễ ơi nam mô pháp giới tạng thân a di đà phật chúng đồng quỳ gối để tụng sám hối. Đề à, tư chúng à, con à, một lòng thành ơi à xin à, giải à, bày à. tối lỗi xưa nay ơi à xét con tao. sâu xa chất chứa đầy lòng ơi hại người hại vật thật không thiếu gì ơi lòng tham giận ngu si điên đảo chờ cháu trăm à, chiều ơi à, bóng à, dưng thường đặt lên điều ơi ăn không nói có dệt theo hại người ơi hết nguyện rúa lại lời đọc chẳng à, khác à, gì càng à, thác ma vương ơi thân còn trốn cắp đủ đường ơi tham tàn giết hại chẳng thương muốn loài ơi thôi nguyệt hóa bèo à, trôi sông à, vô ơi à, chịu đắm chìm biến khổ sông mê ơi bấy lâu chưa biết đường về ơi cam lòng theo nghiệp dắt đi đua đường ơi à, chư Phật à, dòng à, lòng thương chuyển lòng nơi tôn à, tinh à, mình à, cũng không hề tiếc ơi nguyện đời đời đổ hết chúng sinh ơi con nay dốc một lòng dài có tôi à, tình à, của con nơi à, bằng tớ tóc chẳng còn dám dấu ơi sám hối cầu ta mà bảo chứng minh ơi trước cầu sạch tội của mình ơi ở à, sau à, xin cho cả chúng sinh à, mọi loài ơi bao tội lỗi đồng thời giải thoát nơi dốc lòng thành xin phật rộng thương ơi từ nay ờ, chẳng ờ, dám ờ, tưởng mạng ơi gây lên tội ác để mang sau này ơi việc phúc thiện đêm ngày xin gắng ơi đạo bồ đề nguyện chứng độ muôn ờ, loài ơi ờ, đều cùng ờ, thành phật đời đời yên vui xin cho con được lễ Phật nhà cúng mười phương tăng Xin thỉnh đại chúng đồng khởi thân đứng dậy đảnh lễ tam bảo Chí tâm đảnh lễ Nam mô thập phương pháp giới Thượng trụ tam bảo Chí tâm đảnh lễ Nam mô thập phương pháp giới thượng trụ tam bảo. Chí tâm đảnh lễ Nam mô thập phương pháp giới thượng trụ tam bảo. chư tăng và đại chúng đồng an tọa để tụng kinh đến biển nhiều hay nước trong vòng tay ta nhiều ba lời đam vong nước này nhiều vì sao nước biển tuy nhiều mà vô hương anh làm bằng thất bảo trên thân biểu cho ba lời hộ tống thuyền trở về nước xa về bình yên vô sự về nước ba lời mang sâu chuối hương anh dâng lên vua ba tư nặng kể rõ đầu đuôi câu chuyện rồi thưa sâu chuối hương anh này không phải là món đồ trang sức của người bình thường nên nay tôi đem dâng lên vua xin ngài hãy nhận cho vua nhận được chuỗi ngọc dân lấy làm kỳ lạ liền cho gọi các phu nhân ra trình diện vì nào đẹp nhất sẽ cho dấu chuỗi hương anh này tất cả các phu nhân đều trang điểm thật lòng lấy cùng bước ra nhưng lại thiếu mặc lợi phu nhân vua hỏi mặc lợi phu nhân sao vắng mặt quần thần đáp rằng tâu bệ hạ hôm nay là ngày rằm mạc lợi phu nhân thọ chỉ bán quan trái giới không trang điểm nên phu không ra vua liền nổi giận sai người đến nói với phu nhân rằng chỉ trai giới mà dám trái lệnh của vua sao gọi ba lần như vậy mang lời phu nhân mới bước ra bà không trang điểm chỉ mặc đơn sơ xong đứng giữa mọi người sắc đẹp và phong cách lại sáng rỡ như mặt trời mặt trăng gấp bội lúc bình thường vua giật mình kính lễ hỏi thánh nhờ công đức gì mà thần sắc dạng dỡ đặc biệt như thế phu nhân thưa thiếp tự nghĩ mình thiếu phước nên phải chịu mang thân người nữ những tâm xấu xa nhỏ nhen chất chứa như núi màn người ngắn ngủi sợ đọa vào tam đồ nên hàng tháng thiếu xin phụng trì trai rơi căn ai hồng đạo để đời đời hưởng phương vua nghe xong rất hoan hỷ liền cho phú đạo ý chí cao thượng nên ta tặng cho khanh nếu khanh không chịu nhận ta sẽ cất thí phu nhân đáp xin vua đừng buồn hãy cùng thiếp đến chỗ phật dâng chuối ngọc này lên cúng dường để nhận được lời giáo huấn của bậc thánh sẽ hưởng phước lạc muôn đời vua đồng liền cho thắng xa ra đến chỗ Phật đảnh lễ rồi ngồi qua một bên thưa với Phật rằng bạch đức thế tôn đây là chuối ngọc hướng anh của hai thần tặng cho ba lời ông ấy đem dâng lên cho con sáu muốn phu nhân không ai không thích nhưng mặc lời phu nhân đường tặng lại không nhận do vì chỉ bát quan trai giới tâm không tham dụng nay chúng con thành tâm dâng lên đức thế tôn xin ngài hãy tùy tư lạc thọ bạch đức thế tôn đệ tử phật kiên tâm gìn giữ trai giới tín tâm kiên cố như vậy có phước đức trăng lùng đó đức thế tôn vì lòng thành kính của vua và phu nhân lên nhận chuối ngọc rồi nói kể thái thì làm ra nhiều hoa báu kết thành tràng đẹp tươi tích chứa nhiều hương đức mỗi đời hạnh phúc hơn hoa thơm hay có là không ngược gió sông hương người đức hạnh gần đạo hương tỏa khắp muôn phương gỗ chiên đàn thơm ngát hoa sen xanh ngạt ngào tuy rằng hương thơm thật sao xanh được giới hương hương hoa chẳng bao nhiêu giá trị không thật nhiều hương chỉ giới thù diệu đến cõi trời cao siêu giới thanh tiêu đầy đủ hạnh dữ chẳng buông lung ý an định giải thoát lìa xa hẳn đường ma đức phật nói kể xong lại báo vua không đức phước báo của chỉ trai giới thật đáng ca ngợi rộng rãi dầu cho đem chân bao số nhiều khắp mười sáu nước lớn trong thiên hạ ra vô thi công đức này so với công mạc lời phu nhân một ngày một đêm chỉ bát quan trái giới trong Phật Pháp không bằng trong muôn một như hạt đậu xanh với núi tu di chỉ trai tính phước tu tuệ có thể đến niết bàn vua cùng phu nhân và quần thần nghe tùy thuận tu tập mười nguyện lớn của đức phổ hiền bồ tát một là kinh lễ chư phật à, hai là xưng tán như lai ba là rộng tu cung dường bốn là sám hối nghiệp chướng năm là tùy công đức sáu là tín phật chuyển bảy là thính Phật chủ thế tám là thượng theo học Phật chín là hằng thuận chúng sinh mười là hồi hướng khắp tất cả xin thỉnh chư tăng và đại chúng đồng quỳ gối để phục nguyện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 cùng tăng ni Phật tử tứ chúng chùa Ba Vàng, hồi hướng cầu bình an cho các Phật tử cùng gia đình. Nguyện cho tất cả các Phật tử cùng gia đình được nương nhờ công đức này mà tăng trưởng phước lành, tiêu trừ nghiệp chướng, tai ách tập bệnh được thuyên giảm, oan khiên oán kết được hóa giải, hiền tiền thọ mạng được bình an, thiền căn khai phát, tin sâu nhân quả, tinh tấn tu hành, sớm được giác ngộ, an vui giải thoát. Hồi hướng cho các chúng hương linh gia tiên tiền tổ của gia đình các Phật tử, cùng các chúng hương linh có duyên trong Pháp hội ngày hôm nay, được nương nhờ công đức này mà thần thức khinh an, xả bỏ lầm mê, xa rời chấp trước, tin sâu tam bảo được sinh về cõi lành, gặp tam bảo tu hành mau thoát khổ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 thấm nhập kinh tạng